Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Shinsuke của nhóm Double Wish Trước đây chúng tôi giới thiệu về sự khác biệt giữa phát âm tiếng Nhật của người Việt Nam và người Nhật Hôm nay chúng tôi giới thiệu về sự khác biệt giữa phát âm tiếng Nhật của người Việt Nam và người Nhật Hãy xem nhé! Cậu ơi, đọc như thế nào? Facebook Cái gì? không không phải sai rồi Đúng. cái này là Facebook Facebook face s cái này tại sao không đọc c e face số su su su u này là Facebook Facebook ông cứ cứ cứ cứ Facebook tại sao f h ê em đúng phê phê phê đ ó Sư, sư, sư, sư Đâu có sự Facebook Phải sao xe Cái này là Chỉ cái này là Đột đi Bút Không, k phải xe Bút là cái này Facebook Nhưng mà cái này tiếng Anh đâu có sự Cái này là Ai Ai Sư đúng không? Không là chỉ cái này thôi hả đúng không ace này là ce à face burger sai rồi nói nhanh thì facebook no facebook no facebook wow cái mình này đọc phát âm thế nào pineapple pineapple cái gì oh pineapple no 르르 러마 음. 르 에이보 아프르 민 에이보 파인 아프르 파인애르민 에이보 빙라 빙빙 빙라 빙라 베빙빙파빙핑피비 ピパイパイパイナプルピンポンこうピンほあやばいなえっとこうピン日本あるほほんでパイナップルだ Nhưng mà hai từ này ghép với nhau Pineapple Pineapple No, no pineapple. Oh. Phất tầm thế nào? Okay. Rap. Rap. No, jump, jump, Rap. Grab. Tại sao? Grab. Đâu đâu đâu có chữ gì ở phía sao đâu mà anh đọc bu. B là bu. Tại sao không đọc? Guru, guru. G. Cái này là G. G biết rồi. Ừ. Em nói là rap. Em nói là rap, lap, đúng không? Ừ. Không nghe G. Nó ở trong rồi. Nó ở trong. Trong trong trong trong trong trong. Rap. Rap. Ừ. Không, grab. Đâu có chữ ư mà bu. Ừ, ừ, không tay hả? Không. Cô. Cô. グラブブグググググググガガグラブグラブrap thôi rap nè không có giao sắc nè không có nè nhưng mà anh đọc nè r a b ừ, ờ, grab oh my god no grab wow các bạn ơi, nếu thích video này thì like, share và subscribe nhé. Chúng tôi đã nhóm Double Wish.